khi mà buổi sáng sớm nó đi hút mật rồi buổi chiều nó sẽ đem về à, tổ thì à, lấy ong ruồi miền Tây thì cũng rất là là cực nha à, là mình đi kiếm à, chỗ để nó đóng tổ rồi nó trú ngụ cho nên là hôm nay là em chia sẻ đến à, quý cô bác anh chị và các bạn là cái trải nghiệm để đi lấy tổ ong ruồi. thì hôm nay em thấy được hai tổ ong ruồi tuy rằng nó không có bự nhưng mà nó à, không biết là thế nào à, để à, em lấy hai hai tổ ong này rồi em à, chia sẻ đến à, quý à, cô bác anh chị thì ở đằng xa đằng kia thì à, trong cái bụi lùm đó hôm rồi đó mình cũng có lấy những cái tổ ong và hôm nay nó đóng thêm là hai tổ nữa thì hai tổ này tương đối là hổng ngày mình nuôi mình để nó cũng nó cũng nhỏ chứ không có lớn thì hôm nay là mình đi ra đây để mình à, tiếp tục để mình à, lấy hai cái tổ ong này ha chứ mình để lâu quá thì nó nó bỏ nó đi là cũng ổn thôi giờ mình à, sẽ chuẩn bị à, dụng cụ để à, mình ra phía sau đó để mình lấy ong nha rồi giờ mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng trải nghiệm với em đi lấy tổ ong rồi. rồi trước khi lấy ong rồi thì em ra chuẩn bị một ít sợi dừa khô ha để em hung khói cho nó bay ra thì ong này nếu mà mình không dùng khói mình lấy thì nó sẽ chích mình ha đó cho nên là em phải à, lấy một cái à, ít xạ dừa khô để em à, à, nhúm lên cho nó thành khói để em đuổi ong đi rồi thì dụng cụ mình chuẩn bị đầy đủ hết rồi ha thì có cái sẩn thì cái cái dao chút xíu nữa mình có chặt ong thì mình chặt ong ha rồi thêm một cái nữa là sợi dừa khô hồi nãy mình có lấy rồi giờ mình đi ra phía đó để mình lấy ong ha rồi giờ mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng trải nghiệm với em đi lấy tổ ong nha đi ra đằng nha tới à, tháng tư chắc là tới mùa ong rồi ong rồi đông theo mấy cái à, bụi à, cây nè ong này mình thấy nó cũng lâu rồi nó không có lớn nó cũng nhỏ thôi à nên mình sợ nó cái là nó bỏ lâu quá nữa nó già đó đi đó, đó trong đó rồi để đốt đốt đốt lửa lên ha đốt đốt một miếng khối lên ha không biết có mặt không lấy đại đi rồi à, hai tổ thì mình dùng hai miếng sợi dừa nhỏ nhỏ thôi cho nó nghe mùi khói là được rồi mà có mật mình hun khói cho nó ờ, một hồi á để cho nó có khói ha cho nó xây khói á chứ bây giờ mình ờ, thấy nó nhỏ nhỏ vậy mình không lấy mình để cho nó bự ờ, nó có có khi nó già nó đi luôn thối là nó thối lên Đó, nó bay ra mình vũ cho nó rớt ờ, con ong xuống những con ong này à, mình à, nuôi lại ha cái đường bờ này á thì mình lấy ong rất là nhiều á mỗi ngày mình lấy mấy tổ luôn giếng khúc nào ta Để kẹp theo trong bụi đậm này khó lấy mà mọi người đó mình lấy ra từ từ ha ơi ơi đóng nó, nó dính vô cái cái cái cái cái cái cây bên đây từ từ, từ, từ, từ để hơi rớt mặt có ông chúa nó ra nó quấn thấy bà luôn đó. một tổ ông rất là ngon nha vùi à, tự nhiên nha đó có mật luôn mật cực là vàng nó nhỏ vậy mà có mật rồi mình được tổ rồi giờ mình đi lại ngày để mình lấy thêm tổ nữa ha hôm ngày à, chỗ này là mình lấy à, năm sáu tổ rồi đó bỏ vô đây để vô gì để vô mâm để nó chạy hết rồi giờ mình đi ra giờ có một miếng này mình xài không hết mình đi đây luôn ha mình lấy cái tổ à, ở bên đây luôn ừ. nó chứ cái cha nó sâu trong luôn à thấy chưa đâu kìa một xíu à kìa một xíu à ờ, nhỏ nhỏ chứ ờ, bây giờ không lấy nó cũng bỏ đi tổ này như là không có mặt luôn á em nhỏ xíu mà thấy ghê quá bay ra à Ông bay ra thấy ghê quá à. Như này. Trời ờ, được Một vật tí hon à. <laughs> Nè. Nhỏ gì nè. Chó thì chứ rồi. Hồi đó, hồi nó bay ra nó quánh luôn á. À, ăn tại chỗ đi. Chưa thì ăn nè. đi. Viết tóc lên. Rồi, ốc này à, rất là ngon nha. Bây giờ xử tại chỗ luôn. Miếng. Ngọt quá. ăn thử ngon này thôi quá ngon luôn ngọt rồi à, mình chia sẻ đến các bạn là cách lấy ong ruồi tự nhiên ở miền Tây Cà Mau đến đây là hết nè các bạn à, đăng ký kênh và nhấp cái nút chuông để ủng hộ tinh thần mình làm được nhiều video hay hơn ha và bây giờ à, em xin kính chào và hẹn gặp lại với cô bác anh chị và các bạn à, những video tiếp theo nha